Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diên Khải em ơi Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục soi ờ, đồ một cao thủ con lông đao Hiện tại tầm bây giờ thì khá là hot Cũng như là anh ông anh trong bang của Khải Anh Ba Tâm Thánh Hôm nay thì anh đánh được tống kim top 2 nè mà Đó, chém gần 300 mạng rồi 299 mạng Wow, quá dữ nè mà Và liên chạm được 59 Đó à, Hôm nay top 2 To hai một cuốn cũng là một con long đao Tâm thánh một con long đao luôn em ơi Con long đao này con có vẻ con long đao này cũng có thể là suy xét vào cái diện gọn uh, top 2 này mà no 2 này mà tại vì hai một cuốn thì anh em cũng thấy đồ rồi hai một cuốn hôm trước anh em cũng soi đồ anh em cũng thấy rồi no một con long đao khỏi nói rồi và ok bây giờ chúng ta cùng xem qua sẽ đồ anh tâm thánh này mà hiện tại anh tâm thánh này nè hiện tại vừa rồi top 2 rồi đúng không cho anh em xem đồ này anh em thấy cập nhẫn nha đó cập nhẫn vô danh không cập nhẫn vô danh nha mọi người tính mua bạc thiên nhẫn hút đam cho anh em ngáo ok việt nguyễn ơi nếu vậy là việt bảo ơi nếu vậy là quá tốt luôn người anh em đây anh em ơi quay lại thì à, anh đang tâm thánh đang sở hữu một cặp nhẫn vô danh kỹ năng vốn có hai cấp anh em à đó cặp này thì à, vừa đấu giá ở thiên tử khoảng 2 triệu nha mọi người 7 ngày 2 triệu rất là chất chơi 7 ngày đó gần 2 triệu cặp nhẫn vô danh này nó sẽ kích hết đó là bao tay xương tinh 223 bao tay xương tinh và tiếp theo đó là cái áo xương tinh 50 3 hai áo anh áo anh quá pin luôn nè áo này quá pin luôn 50 hội động mất luôn một đai lưng xương tinh 42 30 phòng thủ và 40 làm chậm làm chón 40 uh, 40 chón đó lưng đường tinh và một cái dây vụ áo dây vụ áo nè dây vụ áo dây thì 41 khăn lôi cái này thì hơi fit hơi mít một chút nhưng mà vẫn có thể lấy hiệu ứng chón từ đôi giày này thì quá là tốt rồi và đi kèm với à, đỡ đánh tông kim thì anh sẽ mang cho mình một cây tóc sát thương 44 và 100% còn ở bờ cạn ngồi thì anh sẽ mang một cây tóc bằng sắt nha em anh có hai cây lận nha mọi người cái này thì quá chất luôn rồi anh em mà không cần phải chơi rồi quá đẹp nói chung thì ở server tầm này thì cứ 47 48 à, quay đầu là nhiều nè 50 thì hiếm rồi nó thì phòng thủ lấy làm chậm thân pháp dây chuyền dây chuyền này thì dây chuyền vô áo nè mỗi chuyền kháng cả 21 phòng thủ 25 và kháng độc 20 29 nói chung thì đỡ mà ờ, nói thì set đồ này thì quá đẹp anh em ơi hiện tại kèm theo phi phong này nữa thì coi à, có càng khôn hai cấp này hai cấp kỹ năng muốn có này rồi về một dọc bạn hội là ba cấp nè Rồi phi phong là bốn cấp nè và cập nhẫn này nữa hiện tại này đang có sở hữu cho mình 6 cấp kỹ năng vốn có nha mọi người Nếu như có phi phong nữa nó sẽ đặt móc 7 kỹ năng vốn có nha nè Ôi sợ anh em thấy gơ chưa Nói chung là tổng số qua anh em cũng nhìn sơ qua thì cặp này thì tương đối khoảng 2 triệu Bao tay này vừa rồi anh ép khoảng gần 3 triệu Đó bao tay này khoảng gần 3 triệu Áo này thì anh mua trong bang khá là rẻ thôi à, Mà người ngồi, ở ngoài thì người ta mua 3 triệu 4 triệu đó anh không bán nè Áo này mát quá nè Còn áo thường thường thì khoảng tầm 1 triệu quay đò thôi nè Đó rồi đai lưng này hôm trước anh mua khoảng 2 triệu 2 triệu đai lưng này Đôi giày này cũng vậy nè Đôi giày này khoảng tầm triệu rưỡi 2 triệu luôn Cái đao này thì anh ép hết gần 2 à, triệu 2 triệu hơn Nhưng mà tầm này gộp server vô thì cái đao này hơi bị thọt giá rồi Còn cái nón này thì à, Như hiện tại so với server hiện tại bây giờ thì cái nón này khoảng tầm uh, à, 5 đến 7 kim Nón này 6 dòng 5 đến 7 kim là khoảng tầm 500 nghìn 500 nghìn Giá chiên này thì khá là đẹp nè Giá chiên này so với hiện tại giá chiên này cũng nhìn vào khá là đẹp đấy Đỡ mà một cái set vụ ảo thì à, gia truyền này cũng khá là chất gia truyền này ở trong bang đưa cho anh mang nếu mà đỡ so giá cái gia truyền này khoảng tầm hơn 1 triệu đến 2 triệu nè đó chung thì set đồ này thì cũng khá là chất nè nhìn vào em không shop này cũng có còn tổng set đồ này thì khả nghĩ kèm theo con bông tiêu nữa bông tiêu hồi trước thì còn 4 triệu 5 triệu nè tầm này thì còn rẻ rồi tầm này còn hai triệu rưỡi ba triệu thôi tục giá sau khi gọt server thì những cái vật phẩm nó nhiều quá đâm ra nó thành giá nó bị tục lại nè đó chứ về tổng xích đồ này thì à, như chúng ta đã nói sơ qua thì 2 triệu 2 triệu và cả môn tiêu này nọ tổng xích đồ này khoảng 20 à, triệu hơn anh em cái này chỉ gọi là xích đồ thôi nha mọi người xích đồ nha em nói chung xích đồ này thì chỉ có cho mình khoảng 79 à, chón thôi nhưng mà đi kèm với nghe mươi thì đọc móc nha em đi kèm với nghe mươi 30 mấy nữa thì vẫn lên được móc 110 à, 110 thì cố gắng 120 nhưng mà không nói đó đai lưng với dây thì được 79 rồi với nghe mươi thì 30 nữa thôi làm chậm thì cũng đặt móc luôn làm chậm thì được móc 80 40 này 40 này đó. nói chung là tầm này thì solo quá quá chắc rồi năm đúng rồi cặp nhắn này ở bên server cũ thì gia hàng được nè còn server này chưa gia hàng được nha mọi người sau này nếu có gia hàng được hãy sẽ báo nha ok cảm ơn em đã theo dõi video này đừng quên đỡ lại cho anh ba tâm thánh một like một chia sẻ cho anh em ơi khẳng định với em này thì so với tầm này thì con lông này cũng dạng vào no hai anh à. mà, nếu nếu no một thì không dám tại vì hai một cuối anh em thấy chưa quá khác anh em à rồi cảm ơn em rất nhiều nha anh em nào muốn xem lại video của hai một cuốn đồ hai một cuốn thì anh em có thể gõ hai một cuốn uh, di khải của mình sau đồ anh em sẽ ra video con long đa của hai một cuốn nha mọi người à, di khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha ok mọi người